Và chắc cũng phải bóc ra để mới uống được cái trứng bên trên đấy Nhưng mà chị uống cái cốc này thì nó bị ngọt đấy Cốc của em nó nhạt Nó vừa nó kiểu nó thanh thanh ừ. ừ. Theo thì hơn Ơ, à, tôi đấm chết mình Lớp trứng ngon nhất mà cứ xúc Ngọt ngậy quá Em không thích cái vị ngậy này cho lắm Cái lớp trứng thì nó không bị ngọt Em uống lớp trứng thì em ăn lớp trứng thì em hơi nhạt nhạt nhưng mà nó bị ngậy quá ấy chị thấy ăn ngậy rồi lúc bạn nói nó thấy ăn ngậy thì đỉnh nhưng mà cái lớp trà ở dưới nó ngọt hơn hẳn so với của em ừ. cái